không biết nơi này là gì không đây là bao nhiêu năm cha mẹ mấy chị chị về không gian này nè để chỗ cho cô một thứ bình thường đồ đang có là cũng nghe thế này chỗ này là thấy cái chu di đây nhưng mà trong cái mô ờ, hình quá cái này tổng lồ cũng giống như bầu cà ốc ở nơi này mọi chuyện uh, quyết định là ngay ở nơi này nhưng mà ngài mà thành lập đạo điểm này chưa có xong cũng đang construction thì ngài thành lập đạo trên điện mẫu Còn sau đó là mỗi lần mà dạy dỗ hội họp ngay cái chỗ này cái cách mà sao mà quý vị thấy thì nó có ba cái ba thứ để mình connection mà ngồi thì nhập định là thấy hết cái gì đứng đây đầy hết ở ngoài bầu trời không gian thiên ông sơn là rực, rực trời phải không sáng phải không rồi cái đường tự trọng sắc mình lên là cứ mỗi chừng ba bốn feet là có một ông thiên tướng hai đứng hai bên thì có những vị uh, trên núi mà có nhiều lắm ngoài bắc còn mấy tham dự còn à, cha mẹ mấy vị mà tiếp xúc mà nói chuyện thì mỗi người nói giảng giống như họ thượng đỉnh người đó khóc thì nói bằng ấy cách cái các bạn biết nói con quay phim quá hay vậy thôi bữa nào ở nhà điện thoại nói làm sao cha nó ok trước tiên mình mới lên núi mình ai cũng ăn uống hết rồi thấy không cũng uống cà phê cháu chị Trinh đó sư phụ à, đầy đủ không giờ mà sử dụng cái đó rồi tắt cái đó rồi hết nó không gà hiếp nữa gà lạnh không tắt rồi để họ dùng cái hiếp của mình nữa còn hay hơn ấn nó vô cái thì bắt đầu mình nó vì lâu ngày không có lên đây xài á được chưa tắt luôn để chưa ớt luôn để chưa ớt luôn á mai này ngồi chơi như mai không ngồi chơi mai này uh, mấy đứa con của mình trời ở khắp thế giới về à, để em nói chuyện là anh hiểu á cắt mấy cái cục này đi mình đổi sang cái cục này đó để cho não tham quan phong cảnh thì cũng giống như hình hương nhưng mà mình được lời cái đó ngày mai mình lại sám hối thì sẽ có cha trả cha sẽ xóa cái nghiệp của mình à, từ lâu nay thì à, coi như mấy con à, qua đây à, cũng à, nói chuyện hữu ích nó mãi mình qua chơi nha qua để mình lại sám hối để mình đi về chứ cái cõi ta bà này nó quá khổ ta bà quá khổ rồi ta bà vải ta bà quá quải ai cũng sợ cái cõi thế gian này thì ngày mai là ngày sám hối cái hộ cũng trong một năm qua cũng bị rất là nhiều nghiệp cái nghiệp thứ nhất là làm cho bao nhiêu người lên mạng uh, truyền thông chửi cho thụ rồi sẽ lại sám hối dùm cho những người đó nghiệp thứ hai <clears throat> thì uh, à, sư phụ uh, phấn cho những cái chế độ vô thần nó mau đi ờ, vào xuống thái biển như thầy Hennick trong đó có nghe có chung Cộng Bắc hàng rồi luôn cả bộ Bắc Phủ thì cũng là cái nghiệp tại họ cũng là chúng sanh đúng không nhưng mà tự họ bị mê thôi mê quyền lực mê uh, tiền thì ngày mai vô sẽ ờ, xin cha tha lỗi cho những người đó còn phần như hữu một năm qua bị nghiệp là gì nghiệp là gì à, làm cho mấy con có đứa ở trên cõi trời suốt hộ cái thời mạt phát nhưng mà trong gia đình mình xuống đây mình trả nghiệp cho chồng cho anh cho em cho má cho gì cho uh, chú họ có hiểu họ chửi mấy đứa con là đồ à, mới mũi đi theo thì nó kiệt là đồ ngu đủ kiểu thì họ cũng ờ, mai cũng xin xả nghiệp về những người đó thì họ sẽ ờ, thành Phật sao họ sẽ về trời sao để khi mấy con về trời rồi mấy con sẽ rút kiếm họ lại tại dầu sao nhiều họ cũng nuôi mình lớn đúng không ngày mai thù xin họ xin để làm chi từ đây tới ngày họ bỏ sát phạm á họ hiểu được nhưng mà ít nhiều trong những người hôm nay đến viếng thăm thụ thăm trên ông sơn cũng có một số ngày xưa cũng hiểu lầm cái hữu đúng không bảo đảm có đó nhất là bảy là bảo đảm luôn <laughs> trời xưa mới theo mấy ông thầy tới gần đây mấy năm gần đây ở ấy tới những năm đầu không đâu thấy bảy đâu ơi, chở vậy đi. nhất là nhất là mấy bà phật tử mà tu giỏi á khó khó hiểu đó tự nhiên ra thiên đạo ông phật lớn hơn ông trời mà không đi theo phật đi theo ông trời nhỏ hơn ông phật sao lại thủng? mới giải thích nó có ba sáu ông trời theo tổng thống uh, bắc hàn hay là theo tổng thống mỹ tự mình chọn cũng là tổng thống cái quan trọng là đừng có tin những gì thiên đức kiệt nói mà hãy nhìn kỹ những gì thiên đức kiệt làm và đồng thời mình phải coi mỗi ngày mình có khác hơn trước khi biết thiên đức kiệt hay không nên nhớ như vậy và đồng thời mình phải coi cả thế giới này cái đại quần chúng nếu mà mình điên thì mấy chục triệu người bên nước Việt Nam người ta điên hết sao tại sao ngày xưa nước Việt Nam mình nó chỉ có một đường phải đi đó là giữ đảng mà đến khi mà mấy chị gì kêu Thiên Đức Kiệt ra ngồi nói chuyện để mà cho các phe thuận thiên và phe nghịch thiên họ họ đừng có, có chuyển hướng đừng nghịch thiên nữa thì hôm nay cái đó là bề trên đã khen là thiên nước việt thành công là đã tách hơn phân nửa theo thuận riêng thì nước việt hôm nay thật sự bề ngoài mình thấy họ theo trung cộng nhưng mà trong cái à, cơ trời mấy vị à, hồn thiên sông núi về mỗi mỗi à, tuần về họp với cái thiên nước Việt á kiệt với kia á tại trên mạng cũng có nói sư phụ nói chuyện với kiệt á là mấy vị nói thật sự việt nam bây giờ không có theo trung cộng nữa đã nghe lời sư phụ rồi nhưng mà bề ngoài thì mình thấy như vậy cả Nguyễn quốc Trọng cũng không có theo Trung Cộng luôn chẳng qua là bắt buộc phải sợ cái thế lực là gì mấy ông đó sợ trời phạt dũng chữ sợ trời phạt cha có thể cho mình giàu sang phú quý mạnh khỏe nhưng mà cha cho mình lên máu nhẹ nhàng là đi hết mình nhớ nha thì à, coi như rất là có hiệu quả thì hôm kia ngày thứ sáu trước khi à, à, các quý vị qua đây thì à, cha có về nói chuyện với thăm hỏi ngày đó thì cha cũng có khen gì đó con làm khá lắm bề trên mới nói á mà à, con cứ nhận hết để tử đi những họ có lòng ở phương xa thì cho nên ngày hôm qua tự nhiên qua cái quảng hồ không biết đâu đông quá trời đông mình cứ nghĩ là hỏi mấy hạnh đấy mình cứ nghĩ là khoảng ít ít thôi những người mà thân thôi ai về đâu từ ở úc rồi, rồi germany rồi, quá trời luôn bữa nay có hai khách quý đó là anh trần nhật thông và chị hôm mai ngồi đó làm làm gì ta thính giả <laughs> đây chúng ta đang đóng kịch nha đang đóng màn kịch sao là chuyện bên lề của thiên tướng kiệt nghìn năm mấy cái này vô lịch sử mà có mấy cái phim này vô lịch sử đó nữa ai có mặt vô để trai đẹp gái sau đó mình trời mình nói ủa sao rồi tôi với trần hết mặt tôi lại như vậy đó là tiên tiên tôi đẹp lắm rồi cái hàng nga hàng nga trời ơi sao mà đó tôi xuống trần nó tôi phải điền răng gì <laughs> đẹp lắm thôi ra cái con mình không cho nên là người ở cõi trời ai cũng cực kỳ đẹp qua hậu thế gian cỡ nào hay là uh, ngọc trinh thì nó không bằng đó tiên trên trời đẹp lắm nên mấy người giáo nó mê à, mấy cô tiên nó đi giết người hoài rồi nó trà thử nó láo tại vì nó thiên ma nó mê nhìn những cái thể chế cộng sản vậy đó nó không giỏi gì giỏi nó, nó láo mà còn mình là gà con luôn ngơ không có tránh kiếm là mình tin mình bị dụ bây giờ mấy con để ý nha ngoài đời á những đứa gái đẹp những đứa gái hiền học giỏi đa số lấy chồng mấy gì nó thằng đa số á nó dân chơi xong mình ờ, ăn chơi đúng không nó biết nhiều cái mu mẹ ngoài đời hút sách đồ cho em ờ, một ngậm rượu thôi em chỉnh chỉnh là em mê em chết rồi mấy anh ăn học bình thường đâu làm mấy trò đó muốn tử mà thương tôi thương không thương thôi cọc lóc gì đó thì thường mấy anh đó là rớt hết à, mấy thằng chơi mặt nó lì lắm vậy đó nó còn cẩn thận nữa vô rồi có con rồi lúc đó <laughs> khổ rồi muộn rồi lãnh cái nghiệp bình thường vậy á một người giỏi gặp người dở để mình trả nghiệp lẫn nhau mình học hỏi lẫn nhau rồi lúc đó mình mới biết cái thế gian này nó quá sức là đà, buồn quá sức uh, lo lắng stress chứ còn về trời á, mình không có ném được mấy cái mùi này Ờ, thì ném được bao nhiêu là gán ném từ đây cho tới cuối đời còn nhiều mùi lắm mình qua ba mùa ha mùa covid mình nằm nhà làm khủng hoảng nha hết covid rồi thấy giá xăng lên nha rồi bữa nay cả thế giới phô ờ, sành về economy nữa à, mấy công ty nó đâu á làm tiền gì đâu một người không làm tiền một người giàu không làm tiền thì dưới biết nhiêu người không có tiền thì nên cái cái sự chi phí mình ăn xài mình nó sẽ hạn hẹp lại nữa thì khổ là khổ dây chuyền mà cái khổ nhất là quý vị thấy không không bao lâu từ ngày mà việc lên clip nó là tiền thành giấy tiền việt nam thành giấy chuẩn bị gạo chuẩn bị rồi ăn đó, nó không đầy 3 tháng đúng không mà hôm nay nhìn cái hiện bây giờ nè là khắp cả nước là là còn mà giống như là lắc lư á mà quý vị cứ nghĩ khi khi chiến tranh biển đông nhẹ hay là nặng không biết hay là một cái biến cố ở nội bộ là cả nước sẽ nói là nghe là tại họ, cái nhà của họ chống cha là có bốn bức tường hay là bốn miếng thiết tre năm miếng một năm miếng cái hũ gạo có một hũ một là vô dở ra còn hay là hết đâu có gì dự trữ đâu tôi làm cái chút bẻo là mấy nhà quê á rồi ở ngoài ở ngoài đồng ngoài ruộng thì à, mùa này như bị hạn hán đâu có được lúa gì đâu tối ngay lập tức sẽ à, gần đây mấy ngày trước kiệt hỏi kiệt à, họp với mấy vị à, hồng những thân núi đó mấy vị à, từng rồi kêu tôi báo động là kêu Việt Nam chuẩn bị gạo thì giờ 14 tỉnh cái clip kia vừa lên là hai ba ngày sau là báo Việt Nam nó đăng lên là nó nói 14 tỉnh xin gạo của Trung ương để mà cứu đói thì cái mình mới nói nhưng mà sao việt nam nó comment nói vẫn chửi uh, con á nó nói là chưa đói mà còn ăn chơi nhậu đồ uh, đó là mấy người người ta có tiền người ta buồn người ta ra đường chút nhưng mà thật sự những người nghèo người ta đói cái mấy vị còn nói thêm đó chỉ là một khúc nhạc trong một bản nhạc mới vừa bắt đầu vô bản nhạc còn tiếp tục Để bắt đầu từ bữa nay thử vì sẽ coi đêm hai tuần nữa sẽ làm sao nha ở bề trên nói chuyện văn chương lắm giống như nguyên một cái thể chế cộng sản nó sẽ sụp đổ thì mấy vị nói nó giống như nắp đàn đó con nó lẹ lắm hồi xưa 75 mấy uh, của Việt Nam Cộng Hòa chạy còn hơi chậm đó nghe còn phải leo leo vô tòa lãnh sự uh, quán của Mỹ rồi phải lên nóc nhà rồi phải dành lên khách hàng lên chục thang còn hơi lâu còn đang nốt đàn à nó chuẩn bị nó chuyển tiền qua đây hết rồi mấy chục tỷ nó chuyển hết rồi quốc tịch Mỹ nó lấy rồi thẻ xanh nó lấy rồi à, Việt Nam Airlines nó đậu sẵn ở phi trường nội bài rồi nó qua đi lẹ lắm ừ. bởi vậy đó là khi mà đổi màn là một nóc đàn thôi không có cần phải hai tông nữa một tông một là xong đó là, lập cơ trời là như vậy anh à, không đại đại siêu uh, về uh, bình luận cứ uh, nghe đừng cười nghe mình nói chuyện với mà mấy nói thoải mái đi không có ở ở về mấy phụ tự nhiên có ổng mình cũng ngại ngại là ổng là thiếu về chính trị quân sư đó hả quân sư rồi à, tự nhiên à, thì anh là vua về bình luận thời cuộc tối là chỉ là nói chuyện vu vơ vui bậy bạ đúng thiệt đúng thiệt thật sự cái đài đó là đài của thiên đình phải không đài của anh là đài của <laughs> thế gian hai đài khác nhau lắm nhưng mà anh muốn lên đây ngồi bình luận à, chính trị ông lên đây ngồi vậy quay phim trái hả tôi mời anh là lên đây ngồi lên bình luận chính trị rồi cho phim mà đâu biết tu ở đây có cốc rượu đế để là ông nhà vô ngồi đây đây ngồi xin mẫn nè cho cái bồ đoàn vô ngồi thôi được rồi lấy cái miếng này nè không cần không cần à, muốn bình luận tin tức về bình luận thắng được rồi Thank you đài thiên đường đài đài dưới đất cũng không tự nhiên nghe sống lên đột tức đang lấy lại kiệt lại dưới kia nhưng mà chắc là em đâu có cần form nhanh này mà đâu anh chị nói là nói ừ. hồi sáng thì có nói là dưới kia làm kia cũng vui vậy sao rồi ai ai ở hồi sao ra vô đây coi dưới kia là đa số là ở bên ngoài tới không à Houston luôn nè có ai nước ngoài không ở đâu Australia ở khúc nào ở trên khúc nào à, Melbourne Sydney ở Perth hả qua ở Việt Nam qua không wow có người ở Việt Nam <laughs> hay luôn nào ở tỉnh nào đây chị ở hậu giang ờ, ở đây đây chiều tay đâu con không biết quay chỗ này vậy thì hồi tuốt kia chứ con quay hết hả nữa là mới này thành mẹ là hỏi nó con có nghe được nói à, nghe nghe đài thiên đình hay nghe đài thế gian đây là nghe thế gian trước nghe thế gian tôi đầu đố và đài tình để coi đài nào. rồi đài thế gian đài năm một quanh thế gian đâu có trộm này thế gian thực sự mấy anh chị là coi như là hầu hết là có à, cái tinh thần luôn người con có lần á đại ca của mình làm lên bình dương ông đâu có hiểu gì tu đâu ông đâu có biết ông nói ồ đệ tử có kiệt chắc mấy bà phật tử cà cù cà gặp không cái mình mới hỏi thẳng mặt ông trời đệ tử tôi còn là đại học với bác sĩ với thứ thiện không à đại tử cà gù cà gặp một chỗ mấy ông thầy nhật từ với thầy pháp hòa là tôi không có đụng tới nổi tại vì cái đầu của bả là đầy hết rồi đâu có dư chỗ để cho tôi nói chuyện mà vô đâu cho nên là đừng có hiểu lầm nhé thử rồi không nhưng thật sự cái cách của kiệt hay hơn tại vì dễ hiểu hơn đúng không ồ nhưng mà tôi hiểu không có không có cái gì đây cái áo vàng cái bộ mặt không có động cơ bởi bốn bốn mình làm cái đầu mà giả mình chụp vô cái là không có cái ra đứa nào cầm cái áo vàng á đó gì đồ chưa biết gài Hỏi áo đen đi Giờ tụi anh đố không? Giờ tôi đố anh nè Tất cả mọi diễn biến anh nói mỗi ngày Bình thường á, tôi nói cái đài của tôi á, có nhiều Phật tử hỏi Cái sao anh nói cái hai ba từ à, tôi chưa thấy gì hết Nó nói cái này tiên tri Thì đầu xa lửa nhưng mà có Trần Nhân Phong nghe đài Nhân Phong nó cập nhật mỗi ngày nghe từng vài chục cái clip của Trần Nhân Phong thế nào cũng cũng sẽ hiểu được cái clip của Kiệt nói tại đài có thiên đình là nói trước chứ anh hồi xưa anh là người là không bao giờ hiểu là chung cộng với năm sẽ bảy đúng không Kiệt là người nói đầu tiên lấy cái clip của lân nó phố Hồ Sa nó phỏng vấn cách đây bốn năm đó thời đó ai dám nói câu đó thời đó ai dám nói Đài Loan tuyên bố độc lập thời đó ai nói là thế giới cộng sản vô thần sẽ chìm một lượt có nhiều người cứ nghĩ là nghe sẽ đánh Nhật Hàn có nhiều người sẽ nghĩ là à, Iran à, sẽ đánh với à, Do Thái nhưng mà không phải những cái ác cũng bảo đảm nó sẽ đi cùng một lúc Đức Phật đâu có thể nào xuất hiện rồi còn còn phải lo mấy cái chỗ Phật trời cha mẹ lo là lo toàn thế giới chứ không phải riêng cái nước nào cho nên cái nước việt mình nó bị dễ là vì những cái nước khác cơ vận nó chưa có đi đồng bộ vậy đó anh cho tất cả mọi diễn biến tới ngày hôm nay con voi nó thua con chuột tức là dược hen là chuột con voi là nghe lý do tại sao anh thấy nó có thấy nó lạ không nhỉ anh thấy có lạ không anh là siêu tinh dạ. tức bây giờ mình chưa thấy thắng thua hả anh nghĩ anh nghĩ sao nó thua và lúc nó đánh lại cũng nó chết bà rồi trong vòng 24 tiếng nó lấy Ukraine để giờ anh ngồi phân tích cho cho quý khán giả đang nghe thử làm sao bữa này nói chuyện này bắt đầu năm nói chuyện nặng này quá không mình anh phải anh là nhà bình luận giỏi trên đài anh phải phân tích lý do không thực sự thì mình cũng tôi hỏi anh anh trả trả lời ờ, lý do sao vậy nếu mà nói Ukraine với Nga họ cùng một gốc dân tộc nhưng mà rồi cái văn hóa đẩy mà hai bên nó khác biệt nhau thì bây giờ Nha thì năm 2014 họ đánh một lần rồi họ chiếm được Crimea rồi bây giờ họ làm một lần thứ hai thôi có điều nhưng mà ý, dân tộc ý, ý, ý, nó bị phân biệt nó bị ý chừng nói là ngày mà nghe Putin á, nó đem 100 ngàn quân nó cập biên giới là ở cả thế giới cả Biden cũng muốn đem máy bay vào rước à, ông Zelensky à, đi trốn đúng không cả Mỹ còn nghĩ sẽ thua mà đâu có ai nghĩ sẽ thắng nhưng mà tại sao bây giờ lại thua bây giờ tôi nói là đánh hoài sẽ thua hoài vì tự ái mà đấm để lấy mặt mũi để mà cầu quà đó là là giống như à, à, hồi quan phản chiếu vậy quý vị có biết không thua rồi mắc cỡ rồi thường quốc mà bây giờ chẳng nhẽ còn phải đi lòn cuối để mà xin quà thì kỳ quá bữa trong mấy tuần nay là nó giặt te tưa để mà xin cầu quà đó thì tôi hỏi anh tại sao bây giờ lại đến nông nổi này anh nghĩ tin là KJB thua một thằng thầy à vua thời cũng cũng buồn đó nha một hề mà đâu có biết quân sự đâu có biết dẫn quân đâu mà tại sao hề lại thắng anh thấy một chuyện lạ không hồi trước Nhân dạ, ông trump chuyện lạ ông này trump có ông trump có là làm chính trị đâu mà cũng thắng vậy à, coi rồi anh giải thích nữa thì coi qua bà qua bà cái câu này câu cái tiếp cái ngày mà ngày mà mà biden mà ăn cắp lá phiếu người nào đầu tiên nói là ông trump sẽ có thế lực lại việc mà người nói nè quý vị có nhớ không hôm nay có phải đúng không bây giờ anh thích đi anh bấm thích đi tại sao không nếu mà có một thiệt hỏi thì nói cho quý vị nghe thôi thật sự á là làm sao tâm bây giờ có thế lực là lúc thời đó ai dám nói không tiếng việt mình nói là gì à, lùi một bước trời cao đất rộng nhưng mà lúc đó ông bị thằng tội này lúc đó nè rồi bị đủ thứ đại nạn nữa làm sao mà ông có ngày hôm nay làm sao thêm mặt hai thì lấy là được hạ viện à, anh giải thích đi anh là thấy rồi đó nhiều chuyện xảy ra lắm mà nếu mà lúc đó ông Trump á mà ông dùng cái quyền hiến pháp của ông á à, hôm nay ông vẫn là tổng thống nhưng mà coi là vì ông nghe lời cái cô uh, Jenna Ellis là cô luật sư về hiến pháp của ông đó thì cô cũng nói rõ với ông ông nói là hôm nay tổng thống có thể dùng cái quyền hiến pháp bên quân đội để mà xóa bỏ kết bộ bầu cử được cái đó hiến pháp cho nhưng mà nó sẽ làm toàn bộ cái nền dân chủ thế giới cả mỹ này á là nó crash luôn tức là nó vỡ ra hết luôn tức là mình dùng <laughs> cái à, quyền quân đội á cho nên ông trump ổng nghe nói nhưng mà tổng thống tin mình thua cái bước đầu nhưng mình thắng cái bước sau rồi, bây giờ mới có hai năm là câu hỏi tiếp tiếp cách đây hôm nay 5 năm nước mỹ thiếu nợ chung cộng ba nghìn tỷ và đồng thời lúc đó à, Trung Cộng nó tuyên bố này là mạnh là cường quốc thế giới nó sẽ chiếm toàn thế giới và nó đưa cái đạo à, đạo gì khổng không vô khắp trường đại học Mỹ hiện giờ New York cũng có trạm cảnh sát của của Trung Cộng rồi nó đưa vô tất cả những học đường học cái lối xã hội chủ nghĩa con em của mình á, học trong những cái năm gần đây cũng là muốn biến nước Mỹ này này xã hội chủ nghĩa thì tại sao hôm nay trung cộng lại chết đói lại te tưa lại nghèo và là đủ thứ chuyện xảy ra từ một cường quốc không này 5 năm thành ra một à, liệt quốc dịch anh giải thích thử không thật sự lúc đó thì họ họ mua công trái phiếu của mỹ công trái phiếu đó trị giá trên một ngàn tỷ chứ không phải ba ngàn tỷ đâu à, nhưng, thì, nhưng mà một cường quốc thí dụ là một nhà tỷ phú nó sập tiệm cỡ nào cũng vẫn còn vào trong 5 năm mà tại sao tự trên trời mà rớt cái bịch thuốc bây giờ những cái cây mà vu quê mà nó cắm những cái cột mà về à, về cái điện đó, tử không để để không tôi là đâu có bài bản điện tử không, để nó giúp tôi đó anh điện tử đó vậy đó mới mới có thể cách đây khoảng chừng sáu tám cách là câu đó tỷ câu đó anh trả lời không được cho qua phàn nghe rồi về điện tử tôi đã nói cách đây hai năm hỏi đặng hầu an đi cái này lên trước là hầu an sẽ nghe tôi nói là cái tiền điện tử là sẽ biến thành số không vì cái thằng Sam Ben cái thằng mà bây giờ bị bắt ở tù á một đêm nó làm mất 20 tỷ có là ai nói được cái đó thì đó. có nói cái đó mấy gì có nghe không đó. bây giờ là chàng... không phải giải thích cho Kiệt luôn tại sao không có tiền điện tử thật sự á Bitcoin nữa cái nền kinh tế hay là cái đó cái tiền tại giống nhau nó xây dựng trên một cái không phải thẳng một cái foundation căn cứng ở dưới Trung Quốc sở dĩ họ sập ngày hôm nay á là 30 năm trước khi mà họ chạy theo cái nền kinh tế mà lúc mà Bill Clinton mở ra toàn cầu hóa đó họ muốn làm giàu nhanh họ muốn chạy nhanh nhanh cho nên đó là họ lướt qua những cái cái căn bản cho nên bây giờ khi mà cái nền kinh tế nó sụp một cái là Trung Quốc nó sụp bà trẻ còn mình nước Mỹ mình nó cứ cách 10 năm 20 năm mình có cơ khủng quản nhưng mình không có bị là tại vì cái nền tảng mình nó chắc mình xây dựng mấy trăm năm cái nền tảng mình nói chuyện mất Trung Quốc nó khác mà nó xây dựng á nó xây dựng trên cái ảo không à nó ý là nói là việc nói chúng là tiền bitcoin là, là thành gió đúng không Vậy thì đó rồi. thì đó cũng giống như tiền điện tử thực sự cái blockchain nó không phải là tiền ảo có chuyện này nhưng nữa. mà cuối cùng bây giờ người ta cũng, biến nó thành tiền ảo cũng là lần ngày xưa nó phỏng vấn kỳ ở đây cái đố năm năm trước và một nhóm ở bên à, thượng hải nó qua nó lấy đài tv nó qua phỏng vấn kiệt thời đó, đó nó à, nó nói là trung quốc có lấy được đài loan không cái chuyện mới nói ngược nói mày phải hỏi tao á là đài loan có đánh trung quốc không kìa cái nó cười mấy thằng nguyên có phái đầu mà không dám đó thì anh nghĩ ai nói trúng có phải là đài loan lần đầu tiên bắn rớt cái trôm của trung quốc mà trung quốc không dám phản kháng không thì là đánh rồi tới ngày à, hôm nay mà nếu mà nói giang đánh đài loan đánh đi thì thời đó ai dám nói mà đài loan giống như con à, con tép thằng kia giống như à, con tôm vậy nó nuốt cái một cho nên chuyện nói toàn là chuyện ngược đời không mà đúng hết trơn á thôi bữa nay nói chuyện đạo đi thế nào thế nào thế nào anh ăn chay đi anh đừng uống rượu nữa đi tôi mới nói anh mới vô thế còn anh còn ăn mấy con nước chích bò bò giờ nói tương lai nè tôi đố anh ông Biden ổng ở lại tiếp tục 4 năm hay là ổng đẩy ra nữa được tùy theo thực tế tại vì chuyện trước mắt Dạ, tùy theo từng cái là siêu à, siêu đài Thái Giang tùy theo từng là cái đài à, Thiên Bình dịch lố ông à, lố anh thì tùy nó tùy theo từng tới ông tuyên bố làm sao ủa tình tới hả à. <laughs> ủa làm sao tuần tới tuần tới là tuần tới ông sẽ tuyên bố là ông tái tranh cử hay không tôi bảo đâu ông sẽ tái đâu tái tranh cử nó nó được một cách khác kìa là không ai kiếm chuyện không ai thư kiện không ai được hạch tội thì ông có biết ông rớt ông cũng sẽ nói tái đâu đâu đâu không có vậy ok thứ nhất nếu ông tuyên tôi ổng không tuyên bố tái tranh cử á thì đám dân chủ nó để yên cho ổng qua hai năm này coi như là ổng là bốn năm thôi nhưng nếu ổng tuyên bố tái tranh cử á là nó sẽ giúp cho bên cộng hòa đàn hạch ổng luôn nó sẽ giúp nghe là, giống như à, tại vì nó không muốn cổng hàng cổng nó muốn ra nữa chó chó đi sang rồi à, không có mồi thì đó đại khái như vậy cho nên mình chào tới tuần tới ổng tuyên bố làm sao <laughs> tại tuần tới là chính thức là ổng sẽ tuyên bố là ổng tăng định cử hay không yesterday cho nên là nếu như mà ổng tuyên ổng tuyên bố ông nói ông ông già rồi ông không tái tranh cử nữa Bây mình nói thì chuyện tương lai này giờ tôi đó anh chứ ông cầm có trở lại là tổng thống thật sự cho tới giờ phút này thì chỉ có bên cộng hòa chỉ có mình ổng thôi á này đài đài này đài à, đài còn lấy không còn đài này đài hư ảo nó no, không ngảo đâu tại vì ờ, không hư đâu hả tại vì á à, lúc nãy kiệt nói cái vụ mà tiên tri á à, để phong kể cho quý vị nghe câu chuyện biết là mấy bác ở đây có nghe câu chuyện đó chưa thành ở trong ở trong cái à, à? cái uh, lĩnh nam chích quái đó. nó gọi là cái câu chuyện gọi là mã hữu giá không biết có ai biết không các cao mấy người lớn tuổi không để phong kể này nó giống như cái tiên tri của kiệt thôi chứ có gì hết tức là cái ông đó ông là ông làm mà ông là cái nhà giàu thì á ổng trong nhà ổng thì gia nhân đông thì có một gia nhân nữ với nam á nó tư tình với nhau á cái ổng tức tại vì nó là mặt mũi của gia đình mà cái bữa đó ổng dụ hai đứa đó ra ngoài à, cái chỗ mà rừng á ổng giết chết hai đứa đó luôn không ai biết hết tại vì ổng ổng hẹn nó ra mà thì khi mà ổng chôn xác everything ở dưới đất hết rồi đó ngay chỗ cái gốc cây đó chỉ có ông mình ổng biết thôi thì ổng nói khi nào á ngựa một sừng á thì người ta mới biết là ổng giết cái cặp này tại của mình không biết à thì đây cái tim này chưa không phải đó là quý báo cái tim này thì 30 năm sau lại đi có một cái vị quan không đi nhận chức cái khu đó thì khi mà trên đường đi về đi ngang cái, khu đất của ông đó ta còn nghĩ thì tự nhiên ông quan ông nằm mơ thấy nó có cái gì nó nó kỳ cục lắm ông mới thức dậy ông mới kèo cái người điện lính cái bên đó ông nói dưới đây có cái gì kỳ kỳ ông cho đây là nó là hai dạ con ngồi trong này nè lên đây ngồi đào ra hai bộ xương thì trong đó nó có mấy lái xe à, hả cái túi thơm lái cẩn thận đó nha nó bị yêu thân qua lái thì người ta nhìn cái túi thơm người ta mới biết được là của gia nhân của ông kia thì cuối cùng ông quanh ông kia ra ông kia giết người thì ông kia ông ông thắc mắc lắm tại vì có một bên đóng biết à làm sao có cái người thứ hai biết mà tại sao biết ông giết thì á cuối cùng ông hỏi ông quan á là làm sao ông quan biết được ông quan nói gì người có biết tên tên gì không tên của ta là mã hung giáp ừ ngựa có sừng mã hổ giáp là ngựa có sừng cho nên là chuyện cái gì mà kẹt nói tiên đoán bây giờ cái này không thấy nhưng mà nhiều khi năm mười năm sau không cao ra không hỏi tôi ủa đúng không đón chúng ông này ông cũng nói vậy ông nói là khi nào ngựa không hỏi đi người ta mới biết được thì đúng lại 30 năm sau là có người tên mã hữu giác phát hiện ra cái vụ án giết người thì đó là cái ờ, ăn thua cho cái niềm tin của quý vị thế gian này nếu mà không có niềm tin thì con người mình như cái cây khô không có nước vậy đó mọi người mà không có tôn giáo không có biết là mình xuống đây là giả tạm để mình đi về cha mẹ thì một người đó coi như là giàu giàu cho có hạnh phúc giàu có đẹp trai đẹp gái có đầy đủ con ngoan cháu chắc tài sản tỷ tỷ cũng là một người nghèo so với cõi trời chỉ được phước có một đời thôi những đời sau sẽ mất hết tất cả bị đòi nữa tại vì khi mình có tiền là mình tạo nghiệp không đúng không Tại đi nhà hàng mà phải ăn đồ sang quá không phải lựa con cá nào đang loại mà lấy cái à, mấy cái thằng ấy nó phải bươn ra cho mình coi lắc lắc mạnh mạnh đó, là con cá nó tươi ngon đúng không là tạo nghiệp rồi thì nhà giàu đai hết mỗi ngày nó đều tạo nghiệp thì con nghĩ nó hưởng một đời còn những người mình tuy là sống bình dân nhưng mà mình biết đường mình đi về mình đã right on track rồi là mình đang giàu hơn họ đó gán nắm cái đó cái tâm ừ, linh nó cũng hơi chán mà nói chuyện thời sự bây ờ, ờ, giờ mình nói chuyện tiếp chừng nào tối anh việt nam cái này quan trọng đó, tại anh không có thời gian nói gì à, chừng nào muốn về lắm đi mấy chục năm rồi nhưng mà cái tình hình nó không cho phép mình về nó không cho phép mình về để đầu tiên nói chừng nào anh về nè anh cười tôi cũng cần anh phải không tôi có được có nghĩa là một cái ban bệ à, ca sĩ thôi có người đánh đàn phải có người làm âm thanh phải không này âm thanh cái lọ bự trong năm nay no way no way dạ. bảo đảm năm nay ừ có đại tử đi chung được rồi à, tôi anh và anh cái là nghe đứng giữa vùng binh uh, nguyễn huệ rồi thôi bà con quản hồn hết trơn lúc đó mình đem theo ờ, cái lo mà lo mà bắt kèo kéo á càng <laughs> vô thông lên đứng sẽ dạ, có tôi nói làm này tụi tôi tiên chi là chúng <laughs> nãy giờ nói tôi ờ, thấy tôi nói bốn năm nay nữa tôi nói chật tôi đâu có có còn hỏi đây nữa anh tôi ờ, tỷ muốn anh biết rồi đó nói chặt nó thưa tôi chết mai cũng nói chúng mình muốn về á là mình kiếm cái văn hóa cũ ngày xưa của mình bây giờ bây giờ mà biểu phong về việt nam á thì giống như là mình đứng mình nói tiếng việt nhưng người việt thôi mình không nghĩ nó đã tới việt nam nó thay đổi từ cách đối nhân xử thế cho tới cái, cái văn hóa nó khác hết rồi nó không giống như mình bên đây trước tiên ha tôi phải kiếm bùi hiền bãi ổng làm sứ phụ à, không tại ổng là nhà bà gọi là nhà Ti về chữ nghĩa đúng không thầy giáo sư chữ nghĩa nói à, bác hiền dạy con tiếng việt đi con quên tiếng gì hết <laughs> cho giọng luôn là ông khác ông đó ông đó là tại vì sao ông học của trung quốc cho nên đó ông học theo cái cách phiên âm của trung quốc mà ông không biết người tiếng việt của mình đó ngày xưa là do cha nên cho ông soạn ra đó là theo cái alphabet chứ không phải là theo cái phiên âm của cái phát âm cho nên á ngày xưa cha Alexandros đã giúp mình tạo ra cái bộ chữ Việt để mình viết còn Bùi Hiền á là nó học ở Trung Quốc thì cái chữ Trung Quốc như chữ W đó thành chữ Won nó nó nó nó, nó chỉ dạy cái cách phiên âm thôi chứ không phải là cái, cái nghĩa cho nên mình thấy là mình không hiểu nên là vấn đề là nó cứ nghĩ rằng cái cái nó học của mình đó là dân tộc Việt Nam phải theo mà nó quên một điều là dân tộc Việt Nam có được cái mẫu chữ alphabet là nhờ cha Alessandro cách đây bốn năm trăm năm tức là năm 1625 nhưng mà nó nó theo cái phiên âm của tàu thì thấy mình thấy chữ tàu nó phiên âm không cái tiếng anh đó thì cái nó phiên âm cái tiếng anh mình đọc mình còn không hiểu mà thì nó chơi theo kiểu đó chung quy á cái đại cuộc mà lập lại một cái xã hội mới mà cho cái quả địa cầu này ba ngàn năm thịnh vượng không có hận thù không có chiến tranh không có hiềm tích lẫn nhau người nào cũng thương yêu lẫn nhau những cái thế hệ mấy đứa nhỏ rồi sau con mấy con cháu mấy con á là những thế hệ thông minh cực kỳ và từ cõi trời xuống hết bữa mấy gì có nói họ sẽ không có giống như người cái thời đại của chúng ta hôm nay vì thời đại chúng ta hôm nay là người hữu thú đồng cư địa họ từ ở địa ngục họ lên tại cha từ bi mà cho một cái bài thi cuối cùng họ từ những con uh, vật con sấu con sư tử con cọp để đầu thai làm người để cho có một cái lát opportunity thì cho nên bây giờ mình ra đường mình ít thấy người tốt là như thế là một cái chain cuối cùng rồi trong đó đồng lúc cha gãi xuống thế gian khoảng mấy nghìn chư thiên à, trong đó có đồ bộ và thuốc một trong tám người mang uh, của cha và chư phật xuống không chỉ là một trong tám người còn bảy người bảy người kia sư phụ đã biết ai trong đó có đức thầy là một hai hai thầy trò rồi đức phật hoàng là ba rồi còn năm người kia sư phụ chưa tìm ra dạ sau này hội để xuất hiện à, năm là những cái người để lập hội long Hoa sẽ đọc bản phong thần thời mới bản phong thần là bản gì là để tuyên bố một cái xã hội mới khi tuyên bố một cái xã hội mới thì tất cả trong không gian tất cả chư thiên chư thánh chư thần trong trong cái bầu trời này đó cũng đều gia hộ thì lúc đó tất cả những ma dương và những ma quỷ mà người chết trong covid không đủ phước đó, họ sẽ biến đi một thế giới khác thì họ không còn nhập tâm như bùa ngải thư ém không ma thon như thời nãy nó bây giờ mấy con 10 người Việt Nam qua Mỹ bị dính hết 10 là vì tà nó còn nhiều chứ không phải cõi hữu hình mình rồi song song mấy nghìn người đó xuống có người chức cao là trong 8 người đó thành phụ là một trong 8 người rồi ở dưới có mấy nghìn người thì trong đó có bà rồng nữa là tránh cũng có trần nhân phong là tránh gì hôm nay ngồi chơi với nhau thì cũng cùng một trước nhưng mà về cá nhân thì khác nha trước có nghĩa là cái bộ không có rành về lịch sử hay văn hóa hay là những cái phong tục việt nam à, như ổng thì ổng cũng là để mà khai tâm một đám là LM là 65 phần trăm tuổi trẻ mà u mê mà bị brainwash đó, bị nhồi sọ đó nhồi sọ từ đời cha đời, đời ông nội đời cha đời con là bởi cái thể chế á Lambo á thì ổng đã khai chiếc những cái thế hệ nhỏ bệnh rất là nhiều cái bộ khai chiếc bằng một cách khác ở khai chiếc cách khác có nghĩa là khi mà mình mà làm một cái phô thịt một cái màng thì nó đầy đủ kép à, đào rồi à, băng nhạc rồi người này đóng vai kia đóng vai xấu đóng vai tốt để cho cho một cái à, một cái giai đoạn à, khó khăn của nước Việt trong thời này ổng cũng một đóng trong một cái vai trong đó chứ giờ ổng không có cái channel của ổng bao nhiêu chuyện ông giải thích bao nhiêu chuyện ông nói về à, tuổi trẻ hay là văn chương hay là văn hóa việt nam sài gòn mấy con ở việt nam mấy đứa nhỏ đâu có hiểu nó chỉ biết là khoa plus rồi nó biết uh, color men ăn nhậu rồi showbiz mấy cái bậy bạ thôi đúng không thì rồi chị thấy có cái chí hướng nó cùng giống nhau thì hôm nay có cái duyên ngồi đây trước khi tới đây thì ba ngày trước thì mấy gì cũng kêu nên tiếp và tuần sau á hội nó đi buổi tiệc là toàn là mấy người mê gà trong đó có những người chức sắc rất là cao thì uh, những cái gì mà gặp ai tiếp xúc ai nói chuyện với ai cả mấy con ngàn hôm qua ở trên đó thì buổi sáng đó là mấy gì kêu ra nhận hết cho nên mấy gì đã nhìn trước những gì mà phụ phải gặp phải trong đời sống mỗi ngày đó là cách một tuần cái nào không đốt bởi mình nhắc nhở không đốt cũng giống vụ tính là bữa đi Houston tính về Nam Cali bữa trang rồi thì cái gì giờ nó thôi trong lúc này nhiều chuyện quá ở lại thì cô ở lại thôi nên mọi sinh hoạt của thụ đều là có tự sắp xếp được phải thôi cho nên có những lúc thôi kệ nó điện nó bị yếu á những lúc á, mình là thụ thay đổi bất thường á, là không phải thụ thay đổi nha con phải không cảm người ta đang đóng à, đang đóng phim cho cha mà cha thì kêu uh, lúc này còn đóng dở quá đóng lại thì hơi nghe là cái hồ không có phải là tự chủ mà ý là đó còn anh thông thì anh cũng có cái tài của ổng thì anh có nhiều tài anh chỗ là hết đây đấy <laughs> đúng rồi tôi nghe ổng có cái tài đó miệng ổng dữ lắm thấy không <laughs> thấy lên đài nhiều mà tôi thấy anh chửi người ta như tắt nước cho nó mà họ cũng nghe nè à. tại vì anh cho người ta tin tức thấy không chửi mấy đâu có chửi đâu đâu có chửi đâu trời nói chửi gì đâu nhưng mà cái âm thanh của ổng á mà mà người nào mà bữa nào mà bực bực có mà nghe đó là bị sốc tim nữa bớt nghe đài không chỉ kêu mấy người kia nghe cái ngủ thôi phải là ông cũng có những cái tiền bố dạy chứ không phải là mình ví dụ như là này kể cho quý vị nghe thôi ai cũng biết trong lịch sử trong cái quyền sử của Việt Nam á nó có hai cái sự tích nổi tiếng lắm thứ nhất là lạc long quân âu cơ đúng không còn lấy hai cái cây đó đưa đây thứ đó là thứ hai không nói chuyện hết trơn còn hai cây dạ. đó cắt sơn tinh thủy tinh hình như là tất cả em biết rồi cái công việc đó là cả nhà làm rồi nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái lịch sử của mình á cái lịch sử của cái đất á mình nó nó hữu lý á và tức là ngày xưa tổ tiên mình á họ có thể kể ra câu chuyện có thật đó cái lạc long quân mình coi đó là quyền sử thôi nhưng mà thật sự quý vị cái lúc mà trái đất mình bị đại hồng thủy tức là nước mà nó tràn ngập hết trái đất không còn sinh vật nào sống á thì lúc đó cái chỗ cao nhất là khi mã lạp sơn là người ta dồn lên đó người ta sống tới đến là đến năm sáu ngàn năm sau á cái nước nó bắt đầu nó đóng băng nó rút xuống á thì những người đó ở trên núi họ mới bắt đầu tràn xuống đồng bằng thì có phải là cái tích lạc long quân 50 con trên núi 50 và mẹ ông cơ 5 con xuống biển không thì các vị thấy là hợp lý không thì cũng cái trận đại hồng thủy đó là cái sân tinh thủy tinh đó nước là nó tràn ngập hết cả trái đất luôn tại vì băng nó tan nước nó tràn nguyên trái đất mình là nước không là cái tích sơn cái thủy tinh đó mà anh có nghĩ mình à, nghe sơn đó. là thiệt mình hay là lý. quyền thoại thì tôi hỏi anh sơn tinh thiệt hay quyền thoại thì đó phong anh giải thích đó mà là, dạ. thiệt phải không thì đó đối với đối với những người bình thường hoặc có lẽ là cái quyền thoại nhưng bây giờ mình xác nhận lại cái lịch sử của trái đất thì mình thấy là có thể nó xảy ra tại nhưng mà những từ cái sơn tinh thủy tinh đó do chính nhà nhà chính cửa người chứ thì cái quý vị nhưng mà khủng long anh, xưa anh có tin ở trong cái những con khủng long bây giờ dựng lại này á. nó dựng lại mấy con khủng long cũng nhà cũng y chang vậy thôi có nghĩa là mình đã có câu chuyện nó cả ngàn hai ngàn năm trước rồi còn bây giờ mấy đứa nhỏ nó mới được coi mấy cái uh, của uh, Jurassic mấy con uh, khủng long nó mới thấy được nhưng mà mình đã ông bà mình kể câu chuyện nó mấy ngàn năm trước rồi thì có nghĩa là chưa chắc nó không phải là đúng sự thật tại cái này mình tin mình chưa có mình vẫn coi đó là quyền sử thôi tại mình chạy theo cái thuyết khoa học bây giờ nhưng mà bây giờ mình đối chiếu lại mình thấy ngày cái trận đại hồng thủy đó là cả cái đất sập hết thì lúc đó là đại hồng thủy có phải là sơn tinh thủy đánh nhau không nước <laughs> nó dần lên núi nó cạo lên đó không nên nhớ người đầu tiên bốn mươi mấy năm gì trước mà bắt đầu mà lập công với thượng đế đó là sơn tinh là ông này vừa mới nhắc tự nhiên nhắc thì thuộc tới đâu nhớ tới đó người trong hội trường này mà thường xuyên mà tiếp xúc gì thân tin ổng là kiệt kiệt thường nói chuyện với ổng ổng chỉ là tuy là ổng mấy nghìn năm nhưng mà cái gia giới ổng là cái chức thần ổng là người đầu tiên đưa hồ chí minh lên để tiếp xúc ở cái thế giới của mình thì từ đó thì mới hay kể là hồ chí minh ghiền thuốc lá đó hồ chí minh ổng đổi thừa dũng đồng làm sai chứ ổng không có làm sai ổng có từng khám sáu đó là sơn tinh đó là thần núi ba vì tức là sơn tinh cái thì đâu có biết cho nên tôi muốn chứng minh anh vừa mới nói đó là thật là vì tôi có nói chuyện với ổng nhưng mà đối với đa số người bên ngoài người việt mình tại vì sau cái giai đoạn mình đổi qua văn minh thì mình ờ, tin vào cái quà học hơn nhắc tới hùng dương là ông vân phải không ông cơ phải không thì đó cái thuyết của mình là gì có phải là năm 2017 50 con chạy xuống biển 50 con ra núi không thì tại vì khi mà nước biển năm ở năm năm sáu ngàn á nó rút xuống cái tảng băng đó nó tụ lại thì rút nước xuống thì những người trên núi bắt đầu tràn xuống biển tức là họ lúc đó họ khi mã lập sơn thì bây giờ tràn xuống thì đúng là cái thuyết năm mươi con lên núi năm mươi con xuống biển của mình đó thì bây giờ mình bây giờ mình à, mình nghe thì mình thấy là quyền sử nhưng mà thật sự nếu mình coi lại cái, thuyết của trái đất không phải không có lấy cái ngày không khao ăn thua cho niềm tin của mình thôi đúng không thì lúc đầu lúc trước còn nhỏ tôi học cái sinh linh tôi nói trời ơi ba cái này làm sao nít cứ tin được à, làm gì mà có do chín gà gà chín cựa người chín thằng nào nhưng bây giờ mình coi lại những cái phim mà mỹ nó dựng lại những cái à, những Jurassic những cái con à, khủng long ngày xưa đó y chang có nghĩa là cái văn hóa của trái đất nó đã có từ cả triệu năm cái con người mình cũng bị hủy diệt hết một lần rồi cũng giống như chị nói nè thường tới đây cái chị nói đó là bây giờ nó lên cao quá rồi mà ngày xưa mình bị quy dừng cái gì văn minh nó cao cái văn minh nó cao bây giờ mình nói chuyện thực tế chừng nào việt nam thay đổi để cho à, người hải ngoại mình nói xấu gì cho hiền không hiểu để cho người hải ngoại tự do và bản làm ăn tự do bay qua bay về à, dân chúng có công ăn việc làm mỹ nó tin tưởng nước việt không có ăn cắp ip nó đầu tư vô những công ty về bển để cho kinh tế mình lên chứ giờ thấy nó xây nhà giờ ma ở không à người dân á, thì à, toàn là công ty của trung cộng nó rút về hết mình hết cái break time thì ăn anh không nó hay quá vỗ tay anh cái vẫn còn đó đó đỉnh núi của Thiên Long Sơn Đây đứa coi hồ cắm mấy cái thánh giá trên đỉnh núi nào giờ nó sáng đây đứng đây thấy nè. À, đỉnh núi Thiên Long Sơn á. Mình à, đi mỗi ngày cho nên mới gãy chân á. Tại vì sư phụ làm cái con đường trển á cũng cái hàng rào rồi dạ. phải giác đá lên. Trời nít nó lên được mà. À đây mình nhìn thấy nè. Trên dạ, đó là 2.500 feet á hai cây hả sư phụ hai hai cây hai mấy cái đồi này là của thiên long sơn hết qua túc bên kia của thiên long sơn luôn dạ, Ủa mấy con ăn đi Nè dạ, con chuẩn bị trong đợi này của sư phụ Đang ông này nãy giờ ông nói nhiều đâu đâu nói gì đâu Bởi vì mất hứng hết trơn Là gáo không? à, cho nhà ông tô bự hơn nãy là nói nhiều Mấy con lấy ra đây ngồi Với bên Điện với bên Tây Tạng với bên mình không nói cái chuyện ăn uống nhưng mà đét kê á là mấy người liên buộc bắt buộc phải ăn chay còn bên hoặc mình phải ăn chay nhưng mà ăn chay thì duyên cho sức khỏe mình vẫn ăn phải cho nên mình đừng có trách vào cái gia đình mình phải đâu không xưa Đức Phật đi xét xử ta đưa mặn ăn mặn cho gia đình luôn Phật thật không? Dạ cũng được. Ngài Mục Trường Liên ngày sát lại phát tình Phật hết. Dạ. Tất cả đều là Phật. Họ đâu có ăn chay như thời nãy. Giờ thầy bắt quà thầy nhân từ họ ăn gì vậy? Chứ dạ, ăn chay mà nguy hiểm. <laughs> ăn chay mà nguy hiểm quá chay ngủ mặn không mà chết con phải tưởng tượng đi bên dạ. à, bên Phật giáo á nó có câu chuyện đó đó là câu chuyện của à, nó gọi là giữa đại thừa với tiểu thừa đó. là sao tiểu thừa là hai sư huynh đệ cùng tu tập cùng học đúng không dạ. thì khi mà bắt đầu đi à, xuống làm việc á thì khi mà đi ngang có con sông thì gặp một phụ nữ thì bà đó mới nhà cổng qua sông thì cái người sư huynh không có chịu cổng thì cái người sư đệ cổng thì đó là cho thấy hai cái trường phái khác nhau rồi dạ nhưng mà khi đi tới qua công phòng rồi đó bắt đầu thấy công ty những cái hành trình đó thì cái người sẽ huynh quay qua luôn để á là lúc cộng những người phụ nữ đó hấp dẫn thì cái người thân của mình không có tập luyện mình có ý định cắt xanh. thì mình chỉ làm phản ứng thì cái đó giữa hai cái phương pháp đại thừa với tiểu thừa nó khác nhau cái đó mà cái đó không biết là bên đại thừa đại tân bóc cho họ hay sao thực ra đó bên bên nam tông đó là phật giáo nguyên thủy họ ăn mặn nhưng mà họ ờ, vẫn niệm niệm trong cái rồi thì nó là là là cái có hai trường phái anh tu cho anh hay anh tu để phổ độ đại thừa là theo cái phương ha, phương pháp phổ độ chúng sinh còn tiểu thừa là không cho mình bên tiểu thừa đó uh, họ tu cánh hải họ nói nguyện cho họ được cái ờ, thành phải trong sạch clean đất trước rồi xong mới họ mới quay lại độ cho chúng sanh tại vì trong khi mình muốn độ người ta mà không thể còn nhơ nhút đó, sao mình độ không được thì đúng nhưng mà bên thì đó nó phân phân biệt giữa hai cái khái niệm tu và dạ, cái khái niệm của ông sư huynh thì ông giữ giới tính lắm nhưng mà trong thật ra trong lòng ông vẫn còn dương giới nhiều còn cái người sư đệ á thì đi theo cái phương pháp đó không có khen chuyện đó miễn sao cái tâm mình không có là được rồi thì cái hai cái cái, cái phương pháp tu nó khác nhau rồi đôi khi là do do mình thôi cái hai cái đại thừa cái người dạy là độ chúng sanh hết độ cho chúng sanh hết nhưng mà nhiều khi cái những người viết sách đó, họ viết như vậy đã tạo ra cái phân biệt cái tiểu với đại ngày xưa là à, nam tông bắc tông ờ, tiểu với đại trước rồi đổi thành nam tông bắc tông sau đó mới đổi giáo nguyên thủy là không có phân biệt dùng miền nữa ok tôi trở về Phật giáo nguyên thủy tức là sau đời nhập diễn ờ, của Đức Phật 700 năm đó nên nó không phân biệt nữa spaghetti spaghetti với lại mắm tép mắm mắm tép thì cần nó nghe nè ăn trước khi trước ha rồi có cái chỗ nào Thank you này đồng nhiều nữa xe đỏ đó đó mình đã thấy đồng phía sau chỗ bên kia là đồng xe đỏ ai lái vậy đậu thuốc ở phía trong kia nó không có thấy đậu ở đó mấy thằng dưới nhìn thấy xe đỏ đậu thuốc chân chỗ cái restroom ok mình á đó. nhớ nhắn tin thôi đừng cãi ông tổ địa lấy lời hết đây mình mới học lấy hết rồi ờ nhắn trước rồi đó khỏi khỏi từ từ mình lên án tình gì đó lúc nó nghe mà nó có cái tâm đạo nó quên xây chuyện cái là cả dân tộc mình bắn nhạc khỏe không chửi nó mình mất gì đâu thù nó một chút gì đó mình muốn tao lên ba cây nhang không mày muốn nói cho mày đâu có làm đâu ở ờ, tắm cái tụi mình thức mấy mà thấy nào cũng coi cái clip này ba cây nhang còn không đủ có thể làm cho bốn chục cây góp gia tăng nó bị đông lạnh được nhưng mà mình cũng đang quay về cắt về cắt còn này chữa hút cái giờ nó nguy hiểm vô còn nói không rồi nó mưu mô nó tính mà tính cái đường mà chí tử của mình tại vì nó không có bịt miệng được người ta hát cái dòng nhạc bolero bây giờ nó chơi nó bịt miệng bằng cái bản quyền nên bây giờ phải ờ, thụ cái ba cây nhang này yếu rồi cắt nha cắt nha quên cắt á mình bàn đấy lỡ sang lắm quên cắt khúc này không sao không cắt thì nó còn ờ, sống mới lẹ nữa chứ không nghe được bên bên trung đông nó làm bọn nó hù mà giả giả mà tận thư tận thư hư giả đó cho nên nó nó dạ, con thấy cái đài của mình cái đài của uh, ừ, dính đâu gà đâu rồi trong trong nãy mình hỏi nhiều câu thấy đang ngồi không được thôi đi thấy dạ, dạ, con lưng thôi còn mấy câu muốn hỏi ổng thì ờ, mình tí tí mấy cái là thôi sư phụ nói đi đó lúc mà do chúng đại á là là đặc quyền phải nói cái lại lúc nào mấy con kiếm tay lắp rồi ở đây đông hợp mặt vui ha cảm ơn chị cảm ơn đủ rồi cảm ơn cái này nè cầm sổ thôi chứ đâu có bắt sống đâu bắt đại đình nói vô đây sư phụ nói thoải mái Biết mà, chú Hùng đứng đẩy, đẩy trên đỡ Chắc chú Hùng, chú không dám mà không lên ngồi đâu Đúng rồi, lại là Đây, bây giờ có mấy con quan trọng lắm Gom lại mình đâu phải dễ đâu tụ họp đâu không quay cho được không không không không không không không không không không không không không không không không không không không Vô giả bộ đúng gì đi ăn luôn á, lỡ lỡ giả bộ ăn thiệt luôn. Ăn ăn, ăn mất lịch Cái ngồi đó ngồi tới chịu. Anh để không gần sư phụ, tại sư phụ nói cái micro vô đây mới nghe được. Ừ, đi sao quá sư phụ không nghe trong này. Đi mà mà nhà trả lại ạ. Chút nó nằm hôm vô lấy cái lấy cái miếng ông ngồi đó giật luôn. <laughs> Chữa miếng mộng được làm Lo, giờ vô lòng liền nè, chứ để nó quên nó xong. <laughs> Không nhận được thử để khôn điểm nha. Cái bụng nó khôn mà nó khôn hơn nữa. Ê, <laughs> mấy này về cắt Còn Ngân, cái này là nghề của Ngân. <laughs> Không rồi. Tại vì cơ hội cho ta hỏi ta phụ mấy chuyện gì ta cần học. thấy mấy à, đệ tử lớn tuổi mà đi máy bay từ xa qua đây thấy đau lòng quá em chào cho con lại thùng rác đi con thùng rác rồi mấy người này trong vâng. đây ở Hiệu Tân nó nhiều có một tấn dạ ở đây dù có con chút hai thằng rồi à, giống như dân sân bảo liêm tới được được à ok cho chút hai thằng lên thằng yêu tinh thằng xà cnc ok thằng liên thiên long giang thằng thiên long sơn rồi lên ngồi chát như ơi nhờ à, điểm đi điểm thảo rồi Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn Nhưng mà cho bộ nghĩ Thiên Long Sơn chết thua Thiên Long Giang Nãy Hiền Khô à, à, à Kia thì nó lạnh lắm Hai đệ tử thua cũng đỡ Edwin, how are you today? Feel happy today. Yeah, with the night today. Tomorrow uh, we get together again and uh, we uh, divide five, five people walk all the way up there and we uh, have a competition with daddy. <laughs> à heo xanh Hả? Austin hả? Austin Austin à, bữa hôm có gặp Houston hả? Bữa hôm có gặp không? Em ờ, không sao giống thịt đi Ờ hàng chia lai lai, ờ ông kia có rau Em thì nó cũng ờ, ở ờ, gần gần cách một 15 phút chút đi chứ chụp hình ai cũng vô chụp, chụp, chụp ok vô ngồi tiếp à, vô ngồi tiếp hướng này nè hướng này bác bác ngưng đi, đi hướng này nè hướng này micro USB để ờ, còn có USB C không có USB uh, micro USB đồ cái đồ cái đồ nó nó mang có cái dụng cụ hết pin rồi à, có cái không có USB C nhưng mà cũng sử dụng US uh, micro USB không gì vậy chắc bị đứt không chừng nghe được nhưng mà phải rất là sát ừ. ông, ông bắt đầu là ông lái đi gọi xuống số uh, mở cổng là chín năm không ba kiểu lên đây tôi đãi ông ăn spaghetti cái dưới phải vô gần sư phụ mới nghe được phải vô gần sư phụ mới nghe được ông dạ hơn má con phải ngồi gần sư phụ mới nghe được thầy không có cái micro con ngồi đây đi à, bắt ngư qua đây để cho đệ tử qua đây quay bởi đây có cha mẹ nè ngư vào đây này kiếm cái gói cho bắp ngư Nói. À, rồi, rồi, đệ tử về lên đây ngồi luôn lên đây ngồi lớn tuổi lên đây hả đang ngồi nói chuyện mà đứa nào có tánh trọng thì nó tối nay nó chở cái dạo chống đó đó là tết đó là tôi đánh tôi đánh trống hậu lắm á múa lăn ở đây có đầu lăn cái trống này cái trống này là tôi lấy về nhà luôn người thích nặng này ờ đây rồi vô ngồi tú cái trong vô luôn á ngồi như kiểu bộ dạc việt nam vậy á bô lão đồ á ngồi ờ, chung nha cái này có niệm Mà thích vô luôn, mà thích vô luôn. Mà thích vô luôn. chơi ngủ no làm biến suy nghĩ ở dưới mấy đại tử có ai có câu hỏi thì cầm này nói chuyện ai muốn hỏi để nó còn bị nó còn còn ai à, đệ tử nào muốn hỏi rồi con lấy cái này con hỏi nè nói chuyện phải có cục này sử cái máy mình mang cái máy nha vuông vuông nó sử dụng với lại cái micro speaker lớn nó sử dụng lớn được rồi con cứ nói lớn này tại trong cái hội trường như mượn nó dùng microphone họ cái ngấn ca trên này cái mình chết luôn quên cái này có mẹ có mình đây là mình giữ mà tại ngoài năm lần lên tiếng đáng đùa cái tin khác gì anh anh lại không nó không có là nó vô này nó vô điện thoại nói đi nói đi em nó lên trong con cứ nói đi im lặng để nghe tại những con vật mà nó hiền nó nó giúp mình á con có tu không tu thì người đời căn bản cũng không có được ăn đó là, là vậy còn tam dinh nhục nói chữ tam dinh nhục cái thật sự á tất cả những gì thầy uh, à, Romache Tây Tạng hay là Jesa của Tây Tạng với vụ đi bên Ấn Độ hồi xưa mấy ngày á, ở cái tuổi lớn á, tuổi trẻ thì ăn cái gì cũng được khi tuổi lớn á, là mấy ngày cũng đều ăn chay hết chứ phụ bây giờ là tam tình nhục nhưng mà trong tương lai sư phụ phải ăn chay nếu không chay sao mà, mà chân cẳng đâu chạy bộ và đồng thời nó không có thanh tịnh nữa à, điển nó vẫn có thần thông vẫn có nhưng mà nó không có mạnh tại sao này thù sử dụng mấy cái đó để mà giữ cái hấp phàm nó bền hơn là phải ăn chay còn lúc trẻ thì mình có sức mình chạy bộ mình đi hoạt động như này chứ sau này thụ đâu còn đi tùm lum như kiểu này con cứ tiếp một cái buổi này cũng mệt lắm không à, sau này thụ già sau tiếp nổi thì cũng phải ngồi ăn chay cho nên à, nếu mà ai mà ăn chay ngay lúc này được thì cứ ăn chay hoặc ngồi trên đẳng đúng không nhưng mà mấy con trâu con chó con rùa con gì nữa ta con người <laughs> ai có nhiều người ăn thịt người nữa cho nên kỵ nha con cái bộ văn ấy nó dở con cười đâu bây giờ hiện giờ luôn nè mỗi một ngày á mỗi một đảng viên của đảng Trung Cộng với đảng viên Việt Nam đó họ phải ăn một cái bào thai của đứa bé bi rồi mấy ông cầm cái cánh tay cánh chân mấy ông nhai bình thường mà mà ai mà bán bào thai mà để cho mấy ông ăn đó là được như mấy trăm triệu á hiện giờ nè cái không phải nói giỡn đâu cười có thiệt một cái bữa ăn là thịnh soạn có mấy ông vậy tẩm bổ mà rồi đầu của mấy đứa nít thì mấy ông lấy cái ốc ra mấy ông ăn ngón tay của ổng nhai rượu rượu vậy đó đảng cộng sản nó ăn vậy không hả nó mất khôn hiện giờ này không biết hả Trời. nó hóc nít để nó khôn hôm nay tính cao cao siêu hơn cha đùa không có nó quan đâu lên clip đùa không có nó giảm thiệt không nên là ăn thịt người là chỗ đó thịt baby cũng là thịt người đúng không nhưng mà baby bên trong cộng họ mua đắt lắm á có một người những cái nhà thầu nó đi mua nó đi dụ mấy phụ nữ ờ, có bầu rồi xong rồi hạo ra bán cho nó rồi nó để trong những cái ờ, đó rồi cái nó bán lại cho những người ờ, cao cấp buổi ăn thịnh soạn của họ là đó Thank <laughs> you. ngày mai ấy, mình cũng ờ, từ đây hay ngoài xanh cũng được ngoài bên kia cũng được hiện bây giờ cũng được nếu là muốn đi đốt nhang mấy tượng thì cứ đi thoải mái nếu nào muốn ngồi đây chơi thì hộ ngồi hộ ngồi ở đây rồi ngày mai cái chia nhau à, từ top từ top chứ năm người bốn người á cái hộ à, mở cửa à, điện tra cứ lên lại sám hối thôi rồi tội nhiệt bao nhiêu từ xưa giờ con vô minh con giết bao nhiêu baby của con rồi thì con xin thám hỏi mong cho baby nó tái sanh đừng theo phá con một đời con mà phá hai một lần là đời con tàn không bao giờ giàu nổi cũng không bao giờ để cho con có chồng hay có vợ mới tối ngủ là nó dành mẹ nó không ạ à? nên mấy mấy người mấy đứa mà phá thai đó là phải về núi sám hối sinh nó không á là cộng á nó theo phá mình hoài á tại cái tuổi thọ đứa nít mà nó mới chết trong bụng á ít nhất cũng cỡ à, tám chục năm nó vẫn bám theo mẹ nó rồi người mẹ thì dĩ nhiên qua đời thua sút người ta rồi tại tinh thần không có mỗi ngày chúng ta uh, hơn hơn những người xung quanh về đồng lương hay là lên lương lên chức hay là họ để thành công được cái này cái kia hay là mua nhanh bán đắt là cũng nhờ tinh thần mà những người mà bị trượt nhiều những người bị uh, phá thai ở trong linh đó con nít rồi á là không có tinh thần là mình thấy thua tao phân nửa rồi đúng không khó mà khó mà dương lên trong cuộc đời trừ khi mấy con gặp thiên ông sớm gặp kiệt gặp cha gặp mẹ thì cứ lên thường xuyên rồi cứ đọc kinh rồi lên sám hối đứa nào mà sợ mắc cỡ với à, đông với à, huynh đệ tỷ muội thì nói riêng với phụ rồi thù à, đặt tên cho nó rồi thù nhà mấy vị tiễn nó đi con tiễn đi cũng nhiều lắm đứa nít nó đâu biết vậy nè khi cái người chết nó cứ lẩn quẩn mình hoài nó chỉ biết có nhiêu chuyện đó thôi trí tuệ nó nhiều nó biết nhiều đó thôi à chỉ con cái là nó không có hình hài thì mình khó có điều với nó khó có ứng phó với nó kiểu nào cái người âm mà nó thương mình chừng nào mình mệt chừng đó nên là nay mà có anh em hay là vợ hay là chồng mà mới mất đó, mình có thương á mình cũng đừng có quá tại mình thương họ nhất thứ nhất họ không có đi thứ hai mấy cái đồ hình ảnh hay đồ kỷ niệm rồi đó là mình một là mình cho vô trong thùng đem đi trong nhà kho cắt mình để trong nhà họ cứ vào trong cái cái ờ, kỷ niệm của họ họ cứ ở trong vòng nhà mình hoài rồi từ đó mình cứ nghĩ là mình bị uh, chúng bùa chúng ngải từ đó mình cứ nghĩ là mình bị nhà mình bị có ma ám rồi cái mình uh, lo lăn xăng ở đó chú hộ đi, đi là biết biết bao nhiêu nhà chú hộ là thấy toàn là ông bà ngoại với anh em trong nhà không đâu phải người lạ đâu họ vẫn sống chung với mình chết không có hết chết không bao giờ hết chết là chết là chỉ là ờ, một cái ờ, cuộc sống mới và một cái đời mới và một nhiệm vụ mới bằng chứng là ngay chỗ này à, má của Trinh chết đâu có hết thì mai bữa đó xác thì còn nằm ở nhà thương trong cái phòng đông lạnh thì ngày đầu tiên gặp Trinh thì nó lên đây chơi thôi buồn vậy đó thì má đứt bài cổng mà cũng hên đó nghe bữa Hụt cũng đang hợp với mấy vị túc ở trên cao cái mấy vị ờ, nói sơ sơ mấy chuyện quan trọng xong á mấy vị ờ, nói là ở dưới núi có một người đang cầu gặp được ngài gặp được Hụt À, về kiệt à, nếu mà à, kiệt mà không chịu tiếp á, là người này sẽ bị lưu lạc trong cái à, cái cõi thế gian này tức là làm ma chơi á, là vài trăm năm á dù nghe vậy cũng từ bi à mắt đừng thấy tai đừng nghe nghe rồi xong cái à, tạm biệt mấy ổng rồi cái họ mới ra lệnh cho nhộm sơn thần đưa lên thì ngay lúc đó cũng hơi là có nè có con phải không rồi có trinh nguyên cái bàn ngồi thế nó ngồi chơi sao mà đâu biết mấy đứa này là ai đâu mình kéo đầu mới kêu uh, bà tới hiểu đầu mà ngồi bà tâm sự bà nói nó cho tôi làm đệ tử của ngài từ đó sư phụ thấy vậy thôi người âm người dương rồi đặt cho cái tên cho rồi rồi cái uh, hỏi là có cái gì muốn uh, nói chuyện với uh, con không rồi bà mới dặn dò lại mới nhờ mấy vị thần mới đưa đi cái khi mình đi về cõi kia nó muôn trùng à, đường đi con quỷ con ma con la con phật con tiên con thánh khủ quyền đa số là khủ quyền rước mà chứ không có tiên thánh nào rước đa số là xuống địa ngục đa số là đầu thai làm súc sanh đa số là đầu thai làm ngạ quỷ người nào củ quyền là người đó là là sống bình thường thế gian này là đầu thai củ quyền rồi ở chùa mấy vị thầy á, thì cứ nói cầu siêu cầu siêu nghĩa là gì cầu cho ra khỏi cái địa ngục chứ là phải siêu đó là siêu về trời đâu cho nên mình phải coi, coi người thường thì cứ nghĩ là à, chà má tôi siêu có nghĩa là siêu về trời không phải siêu khỏi cái địa ngục là mừng rồi nhưng mà siêu khỏi địa ngục không phải dễ thì trở lại câu chuyện có à, cái duyên đó thì mới có một mớ đệ tử này nè chính mình nè đó là sự thật chết không có hết còn bây giờ bà còn hí hửng nữa lúc bà già có còn xấu hơn này nữa giống như đệ tử này nghe tướng này phải không mà ngày mai mất cái là thành gái 18 liền á ở cái thằng không trẻ lời gấp năm mười lần mà không có như rinh cò mà vui tươi thì mát trinh cũng vậy từ từ cái ngày đó là năm nào không biết quên là mấy năm phải không dạ à, hai nghìn à, ờ, cũng hai ba năm thì bà cứ đi lên đi xuống như đi chơi vậy cách đây chừng 3 tháng trước cái à, bà bay xuống hỏi sao vào rảnh mà cứ đi xuống thiên long sơn hoài sao biết đường đi tại vì cái vũ trụ nó bao la nó hàng tỷ tỷ năm ánh sáng mà nó tự vì trên núi thiên long sơn có cái dấu hiệu thiên tâm thì giống như cái đèn hải đăng vậy đã trên bạn cái nhắm mắt xuống cái đèn hải đăng là trúng à trúng đến đỉnh núi à, về thăm nhắn vũ rồi được về cõi trời mình có quyền đi xuống cõi địa ngục không có quyền đi lên cõi thế gian mấy con ma không có quyền đi lên cõi tiên là tứ đại thiên dương cõi tứ đại thiên dương không có quyền lên à, cái tầng của chúa chúa giêsu là tầng cao hơn chút tầng chúa không có được lên tầng à, đâu xuất thiên của phật với, với là đâu xuất thiên không có được lên khỏi à, tầng dục giới nghĩa là người nào ở đâu là ở đó ở bên kia người ta sống trật tự và hòa bình lắm người ta không có cãi lộn thành thông không đâu cãi lộn người nào nghèo người nào giàu là nó so là hết người giàu là hào quang cực kỳ mạnh giống như là trương tam phong vậy lực mạnh rồi ông trưởng rồi phải không à, người nghèo thì cái cũng có cái phước làm tiên chúc ba vòng vòng đi uh, góp rượu cho tiên ông rồi hay đi hái hoa cho tiên ông đó là cõi trời là vậy rồi mỗi người chúng ta người nào có phước lớn thì làm một cái căn nhà lớn bằng cái thần thông của mình khi mình tưởng ra thì tự động mình ra biến vào cái nhà của mình cái cột này á, đi xuyên qua được nhưng mà nó là cái cột ở trển cũng có nắng cũng có mưa cũng có gió nhưng mà nắng mưa gió tùy theo tiên chúng mà đó mong ước nắng rất là ấm không có nắng thì kiểu mình cháy da mưa cũng rất là hạt mưa cũng rất là đẹp như hạt kim cương rất xuống vậy đó tất cả mấy con chim ở trển đều biết biết hát hết chứ không phải hát nhiều dịch như kiểu hỗn ờ à, chim chả nó cao còn hay hơn kiệt nữa rồi cây á nó cũng biết ca nữa đó mấy cái cây mấy cái lá đó là đều là âm nhạc đó, đường phố ở trển á toàn là lưu ly cẩm thạch không thật hết á kinh a di đà nói làm sao sư phụ đâu có tin thời nay kinh điển sư phụ hỏi nhìn mấy cái đó rồi check up lại tại bây giờ nó là đó là thiệt hết chỉ có một cái là trong kinh không có nói là ở nó xài tiền bằng cái phước mà tiền là ở đâu tiên kiếm ra tiền là không phải kiếm từ cõi trời tiền là kiếm đâu mấy mấy à, tự biết ở đâu không giơ tay lên kiếm ở đâu tiền nằm đâu tiền là ngay lúc này là tiền lìa chở là chỉ có xài thôi xài hết rớt xuống tiếp tại vì ở chảnh không có không có cái sự gọi là mua vé máy bay bay từ ở xa qua đây chờ phi trường là trong bụng mỗi lần mà tưởng tượng một đứa ở úc mà qua thì bụng biết bao nhiêu cực khổ stress chờ lên nhìn cái bảng tới giờ rồi, rồi on board rồi đói bụng oh my goodness sư phụ thương là chỗ đó mà gán ngồi để mà tiếp nói chuyện chở nó không có như vậy thì làm gì mà làm ra tiền cái mà cực khổ đó là cái tiền hết tất cả mọi người ngồi đây nãy vô ngồi năm thì năm phút là mấy vị đã điểm <laughs> dành hết nó nào công lao cỡ nào thì mấy vị đều biết hết có mặt hôm nay là bữa mấy vị đã nói trước rồi cho nên nó không có uổng phí nhưng mà mình phải hiểu là một người có thể đi từ úc qua mỹ chỉ vì một cái show ca nhạc còn mấy con đi từ ở Việt Nam từ Úc qua Mỹ lên lên Thiên Long Sơn ngày mai để mà lại để mà xóa hết tội cũ của mình lúc mà mình còn vô minh thì con nghĩ cái nào nó quan trọng vậy ông năm cha chỉ xả khổng ngày đó <laughs> đi chặt ngày là vô mở cửa điện cha là hồi xưa lúc đó cha nói thì mùng 9 tết cả kỳ cũng vậy muốn xin thêm tiền để mà độ chúng sanh thì cũng phải canh ngày mùng mùng, mùng chín muốn uh, than giảng cái gì cũng phải chờ ngày mai cho nên ngày mai hữu là người đầu tiên lên trước cho nên chút chiều đứa nào đem mấy cái bông mà thiên tâm lên trước đi nha mai lên là hữu coi đầy đủ về uh, nhen là không phải loại nhen mà ra khói nhiều nó khói nhiều mấy người sau lên đã ngợp phải xin ngày mai xin cho ông bình gì nãy bản quyền cho mày sống dài một chút <laughs> hả không thì hiện giờ nó làm chủ cái đó nhưng mà nó làm chủ hết tất cả bản nhạc mà của ban tổng phước đó không biết không làm những cái chuyện không phải là của mình là đại tổng phước cho vũ độ nó thôi cái gì của mình là của mình mà bao nhiêu bản nhạc hay của bao nhiêu bản nhạc cũng là một lời kinh để mà dạy ừ. dỗ nhân loại bây giờ sẽ dùng tiền nó mua vậy con nghĩ là chỉ có ma mới làm chuyện đó quỷ mới làm chuyện đó bây giờ nó sửa mấy cái lời nhạc trong đó sư phụ những cái người mà nhạc sĩ cầm cái cục nói mà không cầm cục đó nó không có vô máy à những người nhạc sĩ mà người ta viết mấy cái bài hát rồi người ta bán cho cái cái cái ông bình đó họ có có phần nào tội trong đó sao không tội thứ nhất là tội của quyền thứ, thứ hai là tội với dân tộc thứ ba là tội với cái người sáng tác giàu cho người đó là con ruột bây giờ trịnh công sơn ông ông sáng tác bản nhạc con ông đi bán bản quyền giờ con nghĩ ông trịnh công sơn ông có bị sốc ở dưới uh, trên trời không bây giờ con nói đi tại vì mình về trời mình cũng vẫn biết chuyện thế gian vẫn theo dõi con cháu mình làm gì nữa bộ trước tiên là tội với tổ tông mình rồi đại trọng tội bị sốc ổng bị sốc bảo đảm luôn đâu phải là là là là rồi ngày hôm qua có đứa nào hỏi giống như uh, mỗi ngày thù dạy á, là những đứa con của ông trời học Phật ra đường mỗi đứa phải làm làm người cười đúng không thì các đứa nào hỏi à, văn sơn bảo liên làm cho cái đống người à, có phước không bảo đảm không có phước cái tâm khởi ra cho người cười là cái tâm khởi ra còn làm cho người cười để lấy tiền thì quê hãy cái gì mà có tiền là quê không có phước con hiểu không còn cái tâm mình khởi ra mình đâu có lấy tiền đâu vui vui tôi vui chúng ta cùng vui thì là cả hai đều có phước còn dân sân bảo là em đâu có đâu có đâu có phước giống như trí tài hiện giờ đã đầu thai rồi rồi thì 20 năm sau sẽ có một nhân tài trí tài mới những ca sĩ thì họ đều là ở tầng trời trên trời đều có ca hát hết nha chàng hát bà mà trong kinh lăng nghiêm mình có dạy thì khi họ mãn một cái à, cái phim này một cái kỳ này thì họ sẽ có cái nhiệm vụ đi kỳ sao để mà phục vụ cho một thế hệ kế tiếp của mình nó cứ nói nói vậy đó ở một cái mùa này mình bị mất nhiều ca sĩ ta mấy ca sĩ à, à giống như bữa hổm đúng là ông tôi văn lai ông có phước với thù cái ngày trước khi ông chết chừng từng cái ông phay tham với thù thế lúc đó một tặng vợ ông nghe thánh giá tại cái bữa ông đạo ông dám mà tặng ông thánh giá là sư phụ thấy cái mặt ổng là ông này chỉ còn có một tuần nữa là đi vừa tặng cho ổng cái à, người ta đem gì dưới cho ông ông mừng ông gọi ông cảm ơn thì ai à, về ông vô bệnh viện nằm khô mà thì sư phụ có đi đám ma nha mà cái ngày đám ma ổng là cây thánh giá ổng là bà con ông thủy á, là cầm vòng vòng một cốt sư phụ tặng đó để phụ đưa ông về chạy thì ông cũng có phước dầu sao ông cũng làm cho bao nhiêu năm đóng góp một cái tinh thần dân tộc ở hải ngoại đúng không ông có người cõi trời xuống mà mỗi người xuống đây á thứ nhất có tướng mạo sáng sủa cao gáo thanh lịch thông minh đều là ở trên xuống trước không biết là tiên chúng hay là sĩ quan uh, tiên sĩ quan không biết phải không còn những cái người mà ở địa ngục lên mấy con thấy họ sống đa số là bệnh tật không bệnh này thì bệnh kia à, tật này tật nọ còn à, những à, atolan họ cũng ở trời suốt họ cũng ừ. đẹp cũng có cái tước màu đẹp nhưng mỗi tâm họ rất là xấu dễ sân si thích cao nghèo thích hơn thua đó là atolan còn những người địa ngục lên à, ngạ quỷ lên hay xuất sanh lên đa số họ không có đủ thông minh để mà họ hiểu mình nói thì những cái thành phần đó họ đầu thai những cái quốc gia như Haiti à, Nam Mỹ hay là Africa trước sau khi họ huấn luyện một thời gian ở những cái lớp đó rồi họ từ từ họ mới qua Á Châu qua Mỹ Châu qua Âu Châu người ta nói Âu Châu thì điểm là thiên đàng đúng không thiên đàng tự do hỏa thân thì có như Paris ấy. tụi nó đó là là đa số là sống mà kiểu mà không có trật tự tôn ti rồi giữ giới là đâu phải là con của Phật nhưng mà họ thuộc Atola đầu thai vô nước Việt Nam của thời này quỷ đầu thai vô nó phá đạo cũng nhiều nhưng con của thượng đế vô nước Việt hết kỳ này đa số rất là đông trong tương lai nhân loại ai thông minh nước nào có à, về tâm linh mạnh tâm linh à, giống như do thái nó có chúa xu có không tâm linh nó không jerusalem không nước nó được mỹ ủng hộ nước mình sau này núi cấm sẽ thành thánh địa thì từ đó tất cả các quốc gia trên thế giới họ sẽ chú trọng và họ sẽ ít nhiều họ cũng do a lot of favor về mặt đời ngoài cái đó ra mẹ với cha cũng để dành một số vốn tài sản cho nước việt bởi vì nước việt bây giờ cả cái à, nhân lợi nghĩa chí tính chứ đừng nói chi là tài nguyên tài nguyên biển là nó đâu giống như mấy chục năm gì trước đà nẵng đồ còn có đánh cá rừng của mình cây cẩm lai cam the bây giờ làm gì có cũng phá rừng phá biển hai cái đó xong rồi à, đồng bằng của Long nước mình là gạo lúa số 1 mà bây giờ 14 cái đập của Trung Trọng nó chặn nó đâu còn lúa nữa cái gì cũng chết queo hết đó là cái chiến lược lâu dài để Trung Trọng nó thu tóm nước Việt đồng hóa nước Việt cha mẹ biết hết cho nên có mấy lần chứ <clears throat> tụ họp với Hồng Thiên Sông Núi nước Việt đó, ngày trận đạo với ngày lên Việt với ngày Nguyễn Trực Nguyễn Thái Học thì bốn ngày đó ngồi mới dạy cho phụ về chính trị cha mẹ thì dạy về gia đình lễ nghi mấy chư phật thì dạy về đạo đức mỗi người dạy mỗi kiểu nha có cái ờ, có cái khuôn khác người này không nói chuyện người khác chị thì dạy về vấn đề ờ, ra nói chuyện cộng đồng cái nào nói cái nào không nên nói cách nói chuyện cách ứng phó cái phụ là giống như là một một một cục bột không biết gì hết rồi mới gì mới khác khác khác khát ra rồi hôm nay thành gì mới ngồi nói chuyện với um, công chúng thì trong đó mấy hồn thiên sông núi á, là chuyên về à, chính trị thì mấy hồng thiên trong núi là, là lo cho nước việt á, nói á, nói với sư phụ là vậy cái nước việt mà khi mà cộng sản mà nó xuống tông đờn một đêm á là nó thay đổi tất cả hoàn toàn nước việt con phải chuẩn bị những cái đột xuất những cái ngạc nhiên mỹ mình gọi là surprise hay là oh my god gì đó thì mình sẽ có những cái ngày đó nhưng mà không biết ngày nào thì cái ngày đó là everyone ở hải ngoại mình cũng chờ trong quốc nội cũng chờ thì sắp sửa đó điều nó qua tết này thế mấy gì nói khi người nào mà lên mà lo cho nước việt cái hậu gọi là hậu cộng sản đó là cực kỳ gọi là cực kỳ khó khăn cho người đó nó không giống như thời 75 75 à, Nguyễn Văn Thiệu còn để lại mười mấy tấn vàng phải không còn để là nguyên một cái à, tài nguyên rừng đúng không để nguyên một cái à, biển rồi để nguyên luôn cái à, ruộng lúa đúng không rồi để nguyên luôn một chất chất xám của miền Nam Việt Nam đúng không còn bây giờ chất gì cái khó nhất toàn là chất độc với à, nhồi sọ không à tụi nó có thể sáu bảy chục triệu đứa nít nó có thể vỗ tay hô hê một cái trận à, đá banh nhưng mà nó không biết ngày mai á, là gia đình nó bị chết đói nó đâu có khen nó đâu biết ngày nào nữa nó về nó buồn thì nó cứ đi karaoke đi ăn nhậu uống cà phê sáng cà phê tối cà phê bây giờ hết rồi con hôm nay là không còn tiền đi uống cà phê nữa tại quán cà phê bây giờ cũng cũng đóng cửa bây giờ chỉ một số có tiền là 50 phần trăm là nó à, sân trước sân sau gần mười mấy năm nay thì họ buồn ở nhà đó họ ra nhưng mà họ cũng đâu có vui uống cà phê là phải đông người vui phải không cái gì cũng phải đông đông bây giờ à, tết năm nay ra chợ bến thành giống như chợ bà đanh vậy đó con thấy người ta mà trồng cái bông rất là cực khổ mà hôm nay cũng chặt xuống bỏ hết cũng tội nghiệp à, tưởng lên đây ngồi đi ở trên núi mình mà ai dám lên đây ám sát cho ngủ đâu lo đọc ừ. cái này là ổ của mình mà nó mà lên tới đây chắc nó cũng là mệt ngoài thôi ở đây ngồi chơi cắn quá vậy làm chồng bởi vì sư phụ mình đi về việt nam dạ rồi đóng cửa lại đó ngồi chơi đi trên này ổ của mình mà đây <laughs> nó cha mẹ rồi như nào ở ngoài rồi đi à, đi thành phố này thành phố nọ đó ở đồ rất là nhiều người muốn uh, kiệt con bên đó đồ phải không ở Virginia đó phải không nhiều lắm à. nhưng mà xin lỗi chưa đâu trứng rồng chưa có nở cho nên không có cánh chưa có bay đi xa được lăn thôi à. tại đây lăn ở Hilton nó gần lắm ra với trường 15 phút ngồi ngủ một giấc hơn tiếng hồ á, ờ, ngồi chơi chơi ờ, máy điện thoại cái là xuống hiu tanh rồi sướng không có gì phải lo hết thì cũng coi như là gần còn mà đi mà đổi chuyến bay thôi không dám đi đi hiu tanh nó cũng ờ, dễ hơn mình lái xe từ đây về nam cali nữa lái xe về nam cali nhiều lúc á mình bị căng hơn á mệt hơn hiu tanh hai đứa nhỏ nó ngồi ghế chơi chơi một chút xíu thì sư phụ ngồi đây à, đọc kinh hay là đọc những cái lời của mấy vị dạy đó tại một cuốn sách vậy nè có những lời mấy vị dạy từ đây 3 năm trước nhưng mà nhiều quá sư phụ đâu có dò kịp thì chỉ có những lúc mà ngồi máy bay á thì mình đọc lại quán hồn cái lời này đã nói 3 năm trước mà hôm nay có rồi có những cái mấy vị nói mà thụ quên lên trên mạng nói nữa nó nhiều lắm cho nên thụ làm hôn quốc rất là nhiều nhưng mà khi ra công chúng mà livestream á nó không biết nó khó lắm là tự vì khi mình nói về mắt mũi miệng rồi nhiều, nhiều người hỏi rồi đứa con nít nó nhẹ chơi rồi nó làm tùm lum mình không có tập trung được giống như cái câu vậy ợt ngày hôm qua có lục tổ mà cái vụ thuộc lòng cả mấy chục năm ấy mà lúc motion rồi nó đâu có nhớ đâu quan trọng nhất là nói từ cái tâm lời thật việc thật và chuyện xảy ra Triệu Văn trăm thật Đức Bình Phú Sổ còn sống là sư phụ của sư phụ người mà lập ra cái dấu hiệu này là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tâm và Đức Bình Phú Sổ hai người tuân lệnh của hai vị đó xuống Rồi chỉ là người truyền tịnh thôi nhưng mà sư phụ là người truyền thừa của cha xuống thế gian nhưng mà chúa hồi xưa xưa vậy đó là cũng là con của thượng đế nha thì xuống lập cái đạo thì từ đó chúa mới đóng ba cái đinh thì chúa về thì tất cả những thiên tướng những người à, những bồ tát á, sẽ gia hộ ở đạo công giáo thì từ đó đạo công giáo chiếm nửa quả địa cầu là không phải là do chúa làm mà do tất cả mọi người đều là cùng chung sức nhau làm thời nay cũng là con của cha truyền xuống cái đạo này đến khi con của cha về ờ, về nhà gọi là về hưu á thì thì cái đạo này nó sẽ take over cả cái đạo công giáo luôn là vì cùng một góc nhưng mà lại tiến bộ hơn